và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3 rồi thì ngày mai là ngày à, chúng ta bước sang tháng mới rồi và chúng tôi chúc cho tất cả anh chị em chúng ta có một tháng mới tưng bừng đại thắng đầy may mắn và cũng như là anh chị em chúng ta sẽ sớm về bờ thành công với những đường cầu những con số ở trên kênh của chúng tôi và cũng như là ở trên Zalo của chúng tôi mọi người nhé và thật sự bởi đó thì ngày hôm nay cũng à, là một ngày chúng ta chưa có cái niềm vui bởi vì là đường cầu của chúng ta đó là à, cặp song thủ 52 và 57 của ngày hôm nay chúng ta chưa đại thắng được ngày hôm nay riêng cái đầu năm thì ngày hôm nay ra 51 và 53 cho ngày hôm nay thì đáng tiếc một chút là tất cả chị em chúng ta đã bị lọt khe cho ngày hôm nay rồi thì đáng tiếc là ngày hôm nay chúng ta chưa đại thắng được mọi người nhé đặc biệt hôm ngày nay thì là đặc biệt 81 ba càng 381 bồ đề chúng ta ngày hôm nay đó là bồ đề 13 đúng chưa và ngày hôm nay thì ờ, tổng chúng ta là tổng 9 thì ngày hôm nay chúng tôi ờ, chúc mừng tất cả anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta đại thắng được ờ, đặc biệt 81 và cũng như là ba càng 381 mọi người nhé còn ở trên à, Zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta đó là lô tô lô tô 48 ngày nháy cho ngày hôm nay thật sự để nói thì ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng với lô tô à, hai nháy đó là lô tô 48 cho ngày hôm nay đúng chưa chúng ta tưng bừng rực lửa nối cầu ân thông đến tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo ngày hôm nay rồi còn thật sự để nói thì trên video thì ngày hôm nay chúng ta chưa có niềm vui thì anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu nếu như chúng ta kết cầu trùng máu với cặp song thủ này mọi người nhé nếu như chúng ta kết cầu với cặp song thủ này chúng ta tiếp tục chiến đấu vào ngày mai và chúng tôi dừng ở đây chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi sẽ bước sang tháng mới và chúng tôi sẽ ờ, chốt ở cái bảng chốt số tham khảo mới để anh chị em chúng ta có thể tham khảo ok chưa bởi vì là ngày hôm nay là ngày 31 rồi thì chúng tôi sẽ bước sang một cái trang giấy mới bước sang một tháng mới chúng ta chúng tôi sẽ tiếp tục uh, đưa cái cầu mới lên để anh chị em chúng ta cùng nhau tham nhau cùng nhau tham khảo còn cái đường cầu này thì nếu như chúng ta kết thì chơi tiếp tục chơi còn không kết thì chúng ta không chơi còn chúng ta không uh, bắt buộc và không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to con lớn với những con số trên video này cả ok chưa và video của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta chưa đại thắng được thì à, chúng tôi chưa buồn đến tất cả anh chị em chúng ta còn à, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục ủng hộ kênh và tiếp tục theo dõi kênh mỗi ngày và cũng như là anh chị em chúng ta hãy đăng ký kênh bởi vì là chúng ta kênh của chúng ta thì có những ngày nó cầu nó như thế này đúng chưa nói chung là thời gian vừa thời gian trước này chúng ta đại thắng như thế này này ok chưa thời gian trước thì chúng ta đại thắng như thế này luôn mọi người nhá chúng ta tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa anh chị em chúng ta đã nhìn thấy rõ chưa đấy còn thứ cái trang cái giới mới này cuối tháng này thì chúng ta cũng uh, kém may mắn một chút thì không sao cả anh chị em chúng ta tiếp tục tưng bừng rực lửa cho tháng mới đó là tháng 4 năm 2023 mọi người nhé ok chưa và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng so sánh kênh chúng tôi với kênh khác mọi người nhé Đấy, kênh này với kênh khác bởi vì là uh, thì nói chung là anh chị em chúng ta cố gắng sau cái thời gian à, bị uh, uh, rủi như thế này thì anh chị em chúng ta sẽ có những uh, thời gian sắp tới chúng ta sẽ gặt hái thành công thôi ok chưa đấy còn chứ còn chúng ta không nên bỏ dở để chúng ta sang kênh khác bởi vì nếu như chuẩn bị sắp tới đây thời gian thành công rất là nhiều thì anh chị em chúng ta bỏ đi thì anh chị em chúng ta bước sang cái kênh khác thì uh, kênh khác thì nó trong một thời gian gặt hái nhiều thì chúng ta tiếp tục là cái kênh đó là nó sẽ bị uh, xui rủi cho nên anh chị em chúng ta bước vào thì chúng ta hãy à, này, những cái kết cục đó là xui rủi tiếp tục xui rủi ok chưa ờ, chúng tôi chia sẻ rõ ràng với tất cả anh chị em như vậy cho nên anh chị em chúng ta cân nhắc và lưu ý là như vậy mọi người nhé và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục ủng hộ kênh và tiếp tục uh, theo dõi kênh với những lượt like yêu thích những lượt uh, comment những lượt bình luận những lượt đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi kênh mỗi ngày và anh chị em chúng ta cũng uh, cố gắng xem video và ủng hộ kênh nhiệt tình mọi người nhé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 Đấy, ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé. Đấy, chúng hiện tại thì chúng tôi đã chuyển sang tháng mới rồi tháng 4 năm 2023. Đấy, anh từng chơi từ ngày 01 đến ngày 02 với cặp song thủ 0990 ok chưa? <clears throat> chúng tôi cũng không bắt buộc và cũng không khuyến khích tất cả anh chị em nào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 À, được sàng lọc rất là kỹ lượng để chúng tôi chốt tất cả anh chị em chúng ta chứ không phải là những con số trên video tham khảo như thế này Đấy, cho nên anh chị em chúng ta lưu ý cân nhắc là như vậy ok chưa <clears throat> còn à, trên video thì cũng có ngày thắng ngày thua ngày à, ừ, ngày nổ sớm và ngày nổ muộn đấy cho nên anh chị em chúng ta cũng phải à, à, tham khảo thôi cân nhắc và lưu ý thôi còn à, chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to quất lớn với những con số trên video này cả đấy ok sổ đằng là như vậy còn khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi kết bạn với Zalo của chúng tôi rồi thì anh chị em chúng ta hãy à, liên kết bằng một cách nghiêm túc nhất Đấy, chúng ta hãy tương tác một cách nghiêm túc và một, cách à, à, đàng hoàng nhất để anh chị em chúng ta có thể may mắn hơn và cũng như có thể thành công hơn trên cái, cái môn số học này ok chưa thật sự mà nói thì à, ở trên Zalo thì chúng tôi cũng không đảm bảo 100% nhưng chúng tôi đảm bảo tỷ lệ ăn cao Đấy, một nói về đường cầu độc thủ lô một số thì anh chị em chúng ta phải có dư mọi người nhá về bất kể các cái đường cầu song thủ lô tô luôn chúng ta nổ đều luôn mọi người nhé đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta có dư mỗi ngày luôn đã cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và chúng tôi có cái chiến thuật uh, chiến thuật chơi số chơi lô chơi, chơi đề ở trên ờ, zalo cầu kính của chúng tôi cho nên anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi ok chưa về đường cầu ngày mai đường cầu ngày ngày đầu tháng ngày mùng 1 tháng 4 thì đường cầu phải nổ thì chúng tôi đã sẵn sàng và cũng như là chúng tôi đã